cùng cha vui bước tới thanh thiếu niên cùng cha đi khắp lối thanh thiếu niên cùng cha qua ngõ tối cha dẫn con bước qua ngõ tối cuộc đời cuộc đời còn những lừa soi cuộc đời còn những niên bụi đời để chờ bàn tay cứu giúp cuộc đời còn những khổ đau cuộc đời còn những nỗi sầu có những cánh tay run gầy có những bước chân You.